đại chúng uh, trí tuệ ba la mật tiếng Pali nó là Vanya Paramita tiếng Trung là Vô Rờ Vô Lô Mì hoặc còn gọi là Trư huê Phô Lộ Nhi là cái tánh biết như thật biết rõ về thật tướng của các pháp mà cái biết này là như thật rõ ràng cho nên nó đối nghịch với vô minh là sự mù mờ thiếu hiểu biết tâm của chúng ta nó vốn là làm chủ tất cả thí dụ như lời nói hành động đều là do tâm nó dẫn đạo cho nên nếu tâm mình sáng suốt nếu tâm mình không mù mịt thì nó sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường lành con đường thiện và chúng ta hưởng được cái quả lành quả thiện còn ngược lại nếu tâm của chúng ta mù mờ không có sự hiểu biết thì dẫn dắt hành động của chúng ta nhất định là sẽ tạo những nghiệp bất thiện và chúng ta sẽ hưởng kết quả là quả khổ đau cho nên cái sự hiểu biết về tâm tâm có sự hiểu biết là một điều rất là cần thiết à, mà hôm nay chúng ta học bài này chính là nói về khía cạnh này tâm có sự hiểu biết sáng suốt hay còn gọi là trí tuệ ba la mật thưa đại chúng người thế gian người ta cũng dùng hai từ trí tuệ để diễn tả một người có sự hiểu biết trọn vẹn thí dụ như là những nhà khoa học à, thí dụ như là ông Newton ấy, khi mà trái táo nó rơi trúng cái đầu của ông ta thì ông ta phát minh ra cái gì à, lực hấp dẫn à, à, cho nên trí tuệ ông ấy quá là siêu việt hay là ông Steve Jobs sáng lập à, hãng Apple à, ông ta cũng phát minh ra cái triết lý gọi là mang áo mà không cần cài nút quý vị nghe cái này chưa đầu tiên khi ông ta ý tưởng đến cái điện thoại thông minh đó, mà điện thoại cảm ứng à. hồi trước mà dùng điện thoại là mình muốn à, lôi cái gì trong đó ra mình phải bấm không? bấm nút nhưng mà ông ta phát minh ra là chỉ cần cảm ứng thôi dùng ngón tay ấn vào màn hình à, nó cảm ứng cái đầu tiên ý tưởng là ông nghĩ rằng nếu mình mang áo vào người mà mặc chiếc áo vào người mà không cần gài nút mà chiếc áo nó tự nhiên khép lại à, nó giữ cái cơ thể của mình không bị lộ ra ngoài từ ý tưởng đó mà ông phát minh ra là cái màn hình cảm ứng à. cho nên những người đó gọi là có một cái trí tuệ gọi là siêu đẳng đó. cho nên họ người thế gian cũng dùng trí tuệ để tượng trưng cho những người có một cái sự hiểu biết lớn à, cho nên ở đây mình sẽ dùng hai cái từ khác để mình khỏi cái nhầm lẫn với người thế gian à, cho nên trong suốt cái bài này sư cô xin dùng hai từ đó là tuệ giác à, tuệ giác để nói đến trí tuệ trong nhà phật nó khác biệt với trí tuệ ở người thế gian à. thưa đại chúng như lúc nãy sư cô thưa với đại chúng là tâm mình là dẫn đầu tất cả các pháp cho nên nếu tâm mà có sự sáng suốt dẫn dắt chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy an ổn à, tuệ giác nó rất cần thiết cho mỗi một con người nếu như chúng ta là con người muốn bước trên con đường tu tập kinh hoa nghiêm có đoạn trình bày về cái tâm của mình kinh nói như thế này xin rủ công hoa sư hoa trùng trùng ủ duyên ý chia thời gian trung chia dấu với sinh ra có nghĩa là sao tâm của mình nó giống như là một ông họa sĩ họa sĩ thì làm gì quý vị vẽ à, quý vị thấy với một cái cây bút thần tiên của ông ấy ông vẽ ra tất cả sơn hà đại địa không có gì mà vẽ là không được à, tâm của mình nó cũng có khả năng vẽ ra mọi thứ trên cuộc đời này mà vẽ cái gì quý vị hoa trốn sủng ủ duyên ủ duyên là cái hợp thể ngủ uẩn của con người chúng ta đây à, chỗ này đại chúng lưu ý mình trở lại vấn đề lúc nãy tâm mà không có sự hiểu biết thì nó dẫn dắt chúng ta thọ cái ngủ ấm là súc sinh hay là ngạ quỷ à. còn nếu như có sự hiểu biết thì nó sẽ tạo ra một cái ngủ ấm thù thắng hơn là thân người à. ngủ ấm tức là thân mạng của chúng ta đó gồm có sắc và tinh thần à, phần sắc tức là thân phần tinh thần tức là tâm thức của mình nó có đầy đủ cảm giác tư tưởng ý chí phấn đấu và sự phân biệt hiểu biết à, thì gộp chung lại là gọi là ủ duyên là ngủ ngủ ấm ừ. cho nên ở đây sở dĩ tâm mà nó có thể tạo ra mọi cái quả báo của chúng sinh là do có sự sai biệt giữa sự hiểu biết và mù mờ phải không đại chúng nếu như chúng ta không có sự biết mà tạo tác những cái nghiệp xấu thì đương nhiên cái ngũ uẩn chúng ta có thể kiếp sau là loài chó heo hay là mèo hay là gà phải không hoặc giả có người là khi thân mạng ngủ uẩn là thân người đây nhưng mà tâm thức nó tệ quá nó không có sự hiểu biết thì họ hành động cũng giống như là con vật con thú á à, ý nói ở đây là cái tuệ giác hay còn gọi là cái sự hiểu biết của tâm nó đóng một vai trò rất là là quan trọng à, mà sự hiểu biết của tâm nó từ đâu mà có nó phải kết hợp chặt chẽ với văn tuệ tư tuệ và tu tuệ mình để có được cái tuệ giác sáng suốt thì nó phải kết hợp rất là chặt chẽ với ba cái tư lương gọi là văn tư tu huống huê sư huê và siêu huê à. văn tuệ nó chính là những cái tư liệu được nhập vào trong đầu của chúng ta à. mà cái tư liệu này từ đâu mà có một là do chúng ta đọc à, chúng ta đọc những cái tư liệu chúng ta có hai là chúng ta nghe à, nghe mà hiểu được à, sư cô thí dụ hôm nay chúng ta học bài trí tuệ ba la mật quý vị tự nào giờ chưa nghe cái danh từ này hôm nay quý vị ngồi đây nghe sư cô trình bày thì quý vị biết à trí tuệ nó là như vậy như vậy đó là nhờ cái gì nhờ mình nghe hoặc giả có người là không không có cơ hội được nghe nhưng họ sẽ đọc trên những cái bản kinh à, thí dụ như là kinh bát nhã tâm kinh à, bát nhã tâm kinh là hoàn toàn diễn tả về cái tuệ giác vô cùng sáng suốt của chúng ta à, chúng ta đọc bát nhã tâm kinh chúng ta cũng có được cái tuệ giác nhưng mà quý phật tử thuộc bát nhã tâm kinh chúng ta thuộc một cách rất là nhường nhuyễn ha à, như vậy thì quý vị có sống với tinh thần bát nhã tâm kinh hay là không hàng ngày chúng ta có sống với cái tinh thần bát nhã tâm kinh hay là quý vị đọc cho có lệ đọc cho có nghi thức mà khi vào tụng kinh thì là dương chi tình thủy đại bi rồi tụng một thời kinh sau đó là đến bát nhã à, thông thường là chúng ta theo vi nghi thức như vậy nhưng mà chúng ta có hiểu chăng bát nhã tâm kinh đó là cái gọi là nổ xua cái nồng cốt của tuệ giác mà đức phật được trình bày qua các bản kinh bát nhã thì trong đó nói gì chiếu kiến ngũ uẩn dây không ngũ uẩn là cái hợp thể thân của chúng ta nè à, gồm à, sắc và tinh thần đó dai không à, rồi độ nhất thiết khổ ách rồi sắc chính là là không mà không cũng chính là là sắc sắc cũng tức là không không cũng tức là sắc mà thọ tưởng hành thức nó cũng đều là như vậy thì quý vị có hiểu cái đoạn kinh này không cái đoạn kinh này rất tuyệt vời hoàn toàn tuệ giác được hiển bày trong cái đoạn kinh rất là ngắn như vậy đó à, nhưng mà bấy lâu nay quý vị có à, để tâm vào nghiên cứu hay là hay là suy tư về vấn đề này hay là chúng ta chỉ đọc cho biết là thôi à, đọc cho có đọc cho nên ở đây phần văn tuệ quý vị nếu chúng ta tiếp thu cái tư liệu đọc qua tư liệu biết tư liệu cái này nó cũng chưa hẳn đem đến tuệ giác như vậy muốn có được tuệ giác chúng ta phải bước qua cái bước thứ hai là gì là gì là tư duy tư duy để phát sanh tuệ giác à, cho nên bước thứ hai là là chúng ta vào tư tuệ à, thưa đại chúng cái phần tư duy của mình á, là nó mãnh liệt lắm à, cái suy nghĩ của mình đó, nó nó mãnh liệt lắm nhưng mà mình ứng dụng bị sai lầm <laughs> mình thường thường mình ứng dụng cái gì à, mình ứng dụng cái suy nghĩ về cái ăn cái mập à, cái yêu cái ghét à, cái được cái mất cái hơn cái thua à, mình ít khi tư duy đến bát nhã tâm kinh cho dù là hàng ngày mình luồng đọc hay là mình ít có tư duy đến cái việc mà mình phải niệm phật à, và cho dù là mình hiểu ra giáo lý tịnh độ nó được xây dựng trên ba nền tảng là tính nguyện và hạnh mình nghe sư cô giảng hoài nhưng mà mình không để tâm tư duy tính là gì nguyện là gì và hành là gì phải không đại chúng hôm nay sư cô bóc bóc phốt ra cái <laughs> điểm khuyết của quý vị thì quý vị sẽ thấy là à, hàng ngày cái tư duy của mình đó, nó đặt ở trên cái chỗ quá sức là là tầm thường à, chỉ vì ăn mặc ngủ nghỉ rồi yêu ghét hơn thua giận hờn à, rồi được mất thôi mình ít khi tư duy đến cái mảng mà đem lại cho mình cái tuệ giác à, nhưng mà chính cái tuệ giác này mà hướng dẫn đi đến con đường thiện lành để có được những cái quả thiện lành mà mình hoàn toàn không cái quan tâm à, phải không quý vị à, cho nên cái vấn đề tư duy à, của đại chúng á, hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một cấp độ khác là tư duy trên chân lý và chánh pháp của đức phật à. 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥。 仰靠阿弥陀佛愿力，人人念佛，人人往生，人人成佛。善导大师所开创的净土宗，是中国佛教八大宗派中影响最为广大、持久、深远的宗派，至今已如海纳百川。 成为各宗共同的归宿。